là chúng ta có thể sang tên chính chủ luôn rồi đấy một chiếc xe Isuzu sản xuất 2008 đã lên form mới đèn liếc rồi quý vị nhá đấy với sản phẩm này thì chúng ta mua về thì cũng sử dụng luôn chúng ta không phải đầu tư thêm bất kỳ một cái hạng mục nào khác đấy, thân vỏ thì còn khá đẹp thưa quý vị màu đen cũng là một trong cái màu đẹp của cái dòng xe Isuzu Highlander này vành đúc theo xe thưa quý vị nhá và đã chạy turbo rồi cho nên chiếc xe này chạy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 là một cái động cơ có thể nói là rất lành tính và ít hỏng vặt thưa quý vị siêu bền bỉ luôn nó vận hành ít khi hỏng vặt cho nên chiếc xe này được rất nhiều người Việt tin dùng đấy và vừa rồi thì tôi đã đi một vòng quanh xe và quay thật kỹ chiếc xe Isuzu Highlander này để quý vị và các bạn theo dõi đấy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 155 triệu đã bao gồm cả rút hồ sơ rồi Đấy, Và quý vị hãy nhanh tay nhấc máy để gọi điện cho tôi sở hữu chiếc xe này Đời 2008, đăng ký lần đầu 2009 Và bây giờ tôi sẽ đi vào cái nội thất bên trong của chiếc xe này Để truyền tải đến cho quý vị Máy của nó còn tương đối đi là ngon quý vị nha đây Đấy nội thất bên trong của nó màu kem khá là đẹp Đấy, Trần đã được bọc trần uh, à, 5D à, rồi Khá là hợp lý và điều hòa là điều hòa ba vùng nhá, được chia đến từng chỗ ngồi một cho nên rất là đẹp luôn. Đấy. Và đã được bọc một cái bộ áo ghế massage ngồi rất là ôm người và thoải mái nha quý vị nhá. Đấy, tăm lô đây, tăm bi của nó đây. Khá là sáng, gương kính chỉnh điện hết, máy turbo. Rồi là vâng, bọc cánh của nó rất là sáng nha quý vị nhá. Đấy, chỉ với 155 triệu quý vị gọi điện ngay cho tôi số điện thoại là 0975 686 232 để sở hữu chiếc xe này Đấy quý vị là đi công trường, công trình ở vùng sâu, vùng xa Đấy hay là vùng ờ, đèo dốc, hiểm trở, đồi núi cao Và chúng ta sử dụng chiếc xe này quá hợp lý luôn Gầm cao, máy dầu, cực khỏe luôn Đấy, Vượt mọi địa hình luôn Giá thì chỉ nhỉnh hơn một em SH thôi Một em SH 150 phân khối bây giờ thì chúng ta cũng phải mua đến 101, 120 rồi chúng ta thêm ba chục nữa chúng ta mua ngay chiếc xe này luôn máy dầu đấy chúng ta thấy nội thất của nó đây các bi cửa đây đấy, lòng cánh đây đấy, rồi là đây hàng ghế thứ nhất đây đã được bọc à, một bộ ghế massage rồi khá đẹp kể cả cái hàng ghế thứ hai này cũng vậy quý vị nhá đây cái tắp bi cửa sau của nó đây khá đẹp luôn màu kem trần này vừa được bọc 5D cũng khá là tốn kém nha quý vị nhá với giá bán chỉ với 155 triệu đã bao gồm cả rút hồ sơ Đấy, điều hòa ba vùng nha quý vị nha quý vị liên lạc ngay cho tôi để sở hữu chiếc xe này Đấy, cốp sau không Đấy, ngồi thì rất là rộng rãi luôn và vừa rồi thì tôi đã giới thiệu thật kỹ cái nội thất bên trong của chiếc xe Isuzu Highlander này còn bây giờ xin phép quý vị tôi ừ, đi vào cái phần uh, linh hồn của chiếc xe này đó đây vô lăng của nó cũng còn khá đẹp đây táp đi cửa đây đó là phần động cơ Đấy, máy ờ, turbo nha quý vị nha máy nổ cực ngon luôn ngồi trong ờ, đây tần số đấy các con số các danh số còn quá là rõ ràng luôn âm thanh đài điện đầy đủ hết các quý vị nha đấy. còn bây giờ tôi đi mở cái máy ra đấy, để tôi truyền tải đến cho quý vị cái à, động cơ của chiếc xe này linh hồn của chiếc xe đấy. Đây, máy turbo rồi quý vị nhá Máy nổ đây Rất là êm, không có dấu hiệu gì của sự rung dập đâu Máy nổ cực êm luôn và đã xài turbo rồi cho quý vị nhá đây và khô ráo không có dấu hiệu gì của sự rung dập đâu quý vị nhá Đây, tem của nhà sản xuất đây, cũng còn zin luôn Đấy, Không có dấu hiệu gì của sự đâm đụng đâu quý vị nhá Đây, tem của nhà sản xuất các cái lỗ bấm đây Chúng ta thấy vẫn còn tròn xe luôn, các cái lỗ của nó đây Vẫn còn tròn xe luôn quý vị nhá Sơn lòng của nó đây, máy đang nổ quý vị nhá Máy dầu siêu tiết kiệm nhiên liệu và đã sử dụng máy turbo rồi cho nên là chiếc xe này chạy rất là bốc và tiết kiệm nhiên liệu và thưa quý vị, vừa rồi thì tôi đã giới thiệu thật kỹ cho quý vị chiếc xe Isuzu Highlander sản xuất cuối năm 2008, đăng ký lần đầu 2009, máy dầu turbo siêu tiết kiệm nhiên liệu. Với giá bán chúng tôi đang báo giá chỉ với 155 triệu đồng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 tôi đi vào một chút cái nội thất bên trong đây thất bên trong của nó đây Đấy, hàng ghế thứ nhất đây tắt đi cửa lái đây còn khá là sáng màu kem nhá quý vị nhá đấy rồi cái cửa sau đây nhựa nhất của nó cũng khá là tươi đấy hàng ghế thứ hai đây đấy, chúng ta thấy ngồi cực kỳ rộng rãi và điều đặc biệt nữa nó lại tiết kiệm nhiên liệu cho nên quý vị à, mua chiếc xe này về chúng ta đi công trường công trình hay là